Hello xin chào bạn, chào bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog nhé. Cái kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi trọng đời và đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn bạn trong các clip. Thì các bạn thấy clip của mình đó, những clip của mình hay ý nghĩa thì bạn cho mình một like, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé. Đấy, thì à, hôm nay quay trở về vấn đề thì à, chia sẻ cho các bạn về các tuổi nữ nữ mạng về hướng nhà xây 1971 Tân Hợi hướng nhà xây hướng phong thủy này vật phẩm phong thủy trên chặt ngôi nhà khi chúng ta xây nhà xây hướng này Phật bằng mận này vòng phong thủy này màu sắc phong thủy này đấy rồi thì ờ, hôm nay mình chia sẻ thì cái tuổi của mình của mình là 1971 nữ mạng nhé nhá nữ mạng đấy là tân hợi nhé nữ mạng tận hợi nhé thì để ờ, mình xem là một chín này một chín này bảy mươi mốt sẽ bằng 18 18 chia 9 là rồi thì ở đây là số 9 Đấy. À, ở đây là cái số của mình là con số 9 là con số 9 lỡ mạng con số 9 này là các bạn này đó nữ mạng con số 9 này nó gọi là gọi là tốn nhá nó gọi là tốn mộc đúng rồi số 9 này số 9 là nó là tốn tốn mộc tốn mộc ở đây thì dĩ nhiên là cung tốn này Đấy. <coughs> tốn mộc nó thuộc dạng là đông nam thuộc dạng là đông nam con nhà hướng chấn đông con nhà ờ, hướng hướng đông gọi là đông tứ chặt đông tứ chặt là gì đông tứ chặt tứ là bốn là bốn hướng của hướng đông bốn hướng về thuộc con nhà hướng đông tứ chặt thì đây là hướng đầu tiên là hướng đông nam này Đấy, rồi hướng uh, ờ, chắn nam này rồi hướng tiếp theo là hướng chắn bắc này hướng cuối cùng nó là hướng chắn đông này bốn hướng màu vàng này là thuộc con nhà hướng chắn đông cái con nhà đông tứ chặt nhé đây là bốn hướng màu vàng này là hướng tốt để để cho tuổi tân hợi 1971 lữ mạng xây nhà theo bốn hướng này chắn đông đông nam và chắn nam và chắn bắc rồi bốn hướng xấu đó là hướng uh, chắn ờ, tây này xấu này tây bắc xấu này tây nam xấu này và hướng ờ, à, đông bắc xấu này nhé đây là bốn hướng màu trắng này là hướng xấu không nên xây nhà nhé đó là có tuổi ờ, tân hợi nữ mạng nhé rồi <coughs> rồi quẻ mình tốn mộc ngũ hành là xoa xuyến kim thoa xuyến kim cái là vàng trang sức chia sẻ bạn luôn về cái màu sắc phong thủy của mình cái màu sắc phong thủy của mình ở đây màu sắc phong thủy của mình ở đây đó là màu vàng này kim thì màu tương sinh tương hợp đó là màu vàng này còn lâu đất này màu trắng này màu xám này màu nghi này. đây là năm màu tương sinh tương hợp của bạn bạn bị khắc kỹ nhé nhá kim thì bị khắc kỵ bởi màu đỏ màu hồng màu tím đó, kim bị khắc kỵ bởi màu đỏ này màu hồng này màu tím này đó bạn nên lưu ý nha Đấy. rồi thì bây giờ thì à, bạn đã có bốn hướng xây nhà tốt rồi thì ví dụ như là à, bạn đang à, à, lấy một người chồng tuổi gì đó bạn hãy xem tuổi của người chồng là tuổi gì bạn hãy so sánh bốn hướng của mình so sánh với bốn hướng của người chồng chỉ cần chung một hướng là chung hết bạn thuộc nhà con nhà hướng uh, hướng đông và đông tứ trạch thì bạn hãy xem là cái người chồng của mình thuộc uh, thuộc con nhà hướng đông tứ trạch hay là tây tứ trạch thì các bạn hãy chọn ra một hướng để xây nhà nhé đấy ví dụ như chúng ta mà xây nhà sai hướng ví dụ như ai mà lỡ xây nhà rồi mà, mà xây nhà sai hướng hoặc là xây hoặc, xây nhà sai hướng hoặc là hai vợ chồng khác hướng nhau thì chia sẻ bạn về phương pháp để chúng ta chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng nha nếu chúng ta mà à, xây nhà mà theo cả vợ và chồng chung hướng chung đồng hướng thì cực kỳ là tốt thì đây là một ngôi nhà cực kỳ là à, vững tài này à, là công ăn Việt Nam sẽ ra sẽ phát triển này rồi về đường của Nam tình cảm gia đình và vợ chồng con cái đều sống hòa thuận và gắn kết với nhau trong một gia đình nhé rất là tốt Đấy. rồi thì bây giờ mình chia sẻ luôn thì có ba phương pháp để chân chặt được ngôi nhà khi chúng ta xây nhà xây hướng phương pháp thứ nhất là dành cho những người ở nông thôn thì ở những người nông thôn thì đất đất rộng cò bay thẳng cánh chúng ta có thể mở thêm một cửa nữa nhé. mở thêm một cửa nữa đấy thì ở bạn ở đây thì ví dụ như bạn đang à, xây nhà ở hướng à, ở hướng chắn à, tây đi ví dụ bạn bạn đang xây nhà ở hướng chánh tây là sai hướng Nha. chánh tây là sai hướng thì bạn có thể mở thêm một cửa nữa hướng đằng sau bạn mở thêm một cửa nữa đó là hướng ở chánh đông nó là con con, con bạn là khu nhà con nhà đông tứ trạch thì bạn có thể mở về hướng chánh đông của chúng ta nha bạn lưu ý một điều rằng chúng ta không nên mở cửa đằng sau cửa đằng sau mà song song với cửa nhà cửa chính là không tốt về mặt phong thủy mà cửa chính đứng từ cửa trước mà nhìn thẳng ra cửa sau là không tốt tiền vào cửa trước mà ra cửa sau nhé về mặt phong thủy là không tốt chúng ta không nên xây nhà theo kiểu này không thêm mở cửa như này chúng ta mở xéo ra mở xéo ra như thế này Đấy, về mặt phong thủy thì chúng ta phải mở cửa xéo này không được mở song song đối diện với cửa chính đấy thì phương pháp này có tác dụng như sau một một hướng tốt và một hướng xấu thì cái từ trường của hướng tốt sẽ vào trong nhà để xua đuổi đẩy lùi những tà ma âm bên âm khí của từ trường của hướng xấu ra khỏi nhà đấy đuổi xua đuổi đó thì phương pháp này có tác dụng luôn nào cân bằng lại ngôi nhà và xua đuổi những tà ma âm binh khí để nó không hại gia chủ để nó không ở trong nhà nó không ở trong nhà để nó hại gia chủ được nhá ở nhà không hại gia chủ được đó thì đây là một phương pháp đầu tiên là nó dùng nó là chấn chặt lại ngôi nhà đây là một ngôi nhà bình thường không tốt mà cũng không xấu nó không có tác dụng là thu hút công nhân tài độc nhé nó không có tác dụng là thu hút công nhân tài độc cho chúng ta nhé rồi phương pháp thứ hai dành cho các bạn chia sẻ bạn về phương pháp thứ hai phương pháp thứ hai là dành cho những người ở thành phố thành thị đất chật người đông bốn vùng quanh đều là nhà chúng ta không thể nào mở thêm một cửa nữa đấy thì chia sẻ bạn thì chúng ta sử dụng cái miếng thảm chạy nhà để làm vật phẩm miếng thảm chạy nhà này thì bạn à, dân miền Bắc thì thường thường, thường sử dụng miếng thảm trên nhà này để lót hết cái nền nhà lót hết cái nền nhà để cho các thành viên trong gia đình đi lại cho ấm cái chân không bị nặng chân thế còn dân miền Nam thì thường thường sử dụng miếng thảm thảm trên nhà này để lót nền nhà để trang trí nền nhà cho đẹp trang trí nền nhà cho đẹp đó là về mặt phong thủy thì bạn nên uh, lựa chọn cái miếng thảm trải nhà đó là màu vàng màu lâu đất màu trắng màu xám màu nghi nhé đây là những năm đây là năm màu tương sinh tương hợp mạng thì bạn có thể lựa chọn để làm miếng thảm trải nhà bạn có thể mua màu vàng hoặc màu lâu đất bạn mua về bạn lót hết cái nền nhà cho mình lót hết cái nền nhà đấy đây là đây là phương pháp là là, là chúng ta sử dụng miếng thảm trải nhà theo màu sắc phong thủy để để tạo ra từ trường thế nó tạo từ trường dương tạo từ trường dương để nó xua đuổi những đẩy lùi những tà ma âm binh những tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà để nó không hại gia chủ Đấy. hôm nay bị cảm là nó chấn đúng mũi hòa Đấy. xua đuổi đẩy lùi những tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà để nó không hại gia chủ phương pháp này cũng có tác dụng giống như phương pháp thứ nhất đó là cân bằng ngôi nhà xua đuổi đẩy lùi chân chặt ở ngôi nhà nó đây là một ngôi nhà bình thường Đấy, không tốt mà cũng chẳng xấu thì đó thì ờ, ờ, nó cũng không có tác dụng là thu hút công nhân ta đọc đấy các bạn nên lưu ý rằng chia sẻ cho các bạn về phương pháp thứ ba phương pháp thứ ba đó là chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy để chân chặt lên ngôi nhà Đấy, đây là những vật phẩm phong thủy chúng ta chân chặt ngôi nhà và gia tăng thêm sự may mắn cho gia chủ nhé xin thưa các bạn đây là quả cầu phong thủy và đây là hang độc thạch ăn tím quả cầu phong thủy nó có tác dụng nó tạo từ trường dương cực đại để chân chặt ngôi nhà xua đuổi tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà à, ra khỏi nhà rồi nó còn ờ, giữ được những mối làm ăn mối mối làm ăn cho gia chủ và giữ được những mối liên kết của vợ chồng con cái sống hòa thuận trong một gia đình nhá và hai động tham tím nó tác dụng đó là thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ rồi là nó xua đuổi, rồi nó xua đuổi được những buồn gái bùi yêu buồn gái bùi yêu trong nhà mà ai có bị buồn gái bùi yêu ấy, thì nó xua đuổi được nhé đèn hàng thuận than lòng thân tím nó xua đuổi được buồn gái bùi yêu khi trong gia đình của ai có bị à, bùa gái bùi yêu gì đó nhá nó rất là tốt à, tiếp theo thì các bạn không tin đấy các bạn cứ để ý như cái thời vua chúa hồi xưa mà người ta biết sử dụng những, những, những, những, những ngọc loại ngọc loại đá quý này để làm gì để làm ngọc ấn ngọc tỷ ngọc ấn ngọc tỷ hoàng thượng rồi những loại trang sức uh, vòng tay cẩm thạch của cung phi nam lữ hoàng hậu công chúa rồi là những quần rồng quân phượng được khắc bằng đá quý rồi những miếng ngọc bội của công của thái tử công tử hoàng tử hay dắt lưng quần đó là những miếng ngọc bội quý thì đó thì thời thái xưa người ta đã biết sử dụng những loại đá quý này để làm trang sức cho bản thân nó đem lại một tác dụng gì đó tốt cho gia chủ lên được vua chúa sử dụng nhé đó tại, tại vì nó đem rất là nhiều từ trường dương giúp cho cho cho cho cho cho cho gia chủ để chấn chặt lại cơ thể để làm như là như, như là nó nó nó tạo từ trường dương giúp cho cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh hơn rồi xua đuổi đẩy lùi được những cái bệnh tật xua đuổi bụi tà ma âm khí nó nói là như vậy tác dụng của nó là như vậy nhá đấy thì xin thưa bạn thì bạn bạn là tân hợi thì bạn là hợp với màu vàng màu nâu đất trắng sáng nghi thì bạn có thể mua cái quả cầu không thủy màu vàng hoặc màu nâu đất nhé chứ bạn không sử dụng được cái màu này màu này màu hồng bạn không sử dụng được bạn bị khắc kỵ bởi màu màu đỏ hồng tím thì đây là màu tím thì nói chung là cái, cái hai lòng tím này bạn không bị khắc kỵ ở đây nó có cả màu trắng này màu trắng này ngoài màu xám này thì bạn hợp với trắng xám nghi thì ở đây bạn học bạn sử dụng được cái cái cái, cái hang động than tím này nhé hang động than hang động than tím này nó không có vị một tuổi nào cả nó chỉ của cầu phong thủy là chúng ta nên lựa chọn theo màu sắc phong thủy của chúng ta thì bạn mua màu vàng cho mình bạn mua cho mình màu vàng bạn mua cho mình hai quả mua cho mình hai quả và một hang động than tím nhé đó thì chúng ta mua như sau kích cỡ tương đương nó trên dưới 3 kg một quả chúng ta mua hai quả và chúng ta lên lưu ý một điều rằng là chúng ta không nên đặt ở góc bếp góc nhà những vật phẩm phong thủy này chúng ta không được đặt ở góc bếp góc nhà đặt ở góc bếp góc nhà về mặt phong thủy nó cực kỳ là xấu cực kỳ là xấu đó chúng ta chỉ đặt những quả cầu phong thủy này ở trên bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách đấy thì chúng ta nên đặt hai cái quả cầu này là đặt ở hai bên cạnh bàn của bàn làm việc đấy, đặt hai, hai bên cạnh bàn rồi hang động thảm, thảm tím là chúng ta đặt ở giữa hai quả cầu đặt ở giữa hai, hai quả cầu để làm gì hai quả cầu tác hai quả cầu này chúng ta đặt hai bên cạnh bàn có tác dụng nữa là nó tạo từ trường dương cực đại này chấn chặt lại ngôi nhà để xua đuổi tà ma âm bên không khí ra khỏi nhà và nó giữ được những mối liên hệ mối làm ăn lớn cho gia chủ rồi là nó liên kết được các thành viên vợ chồng con cái sống hòa thuận với nhau trong một ngôi nhà rồi cái hang động thận tím này tác dụng đó là thu hút công nhân tài lộc và giữ tiền giữ của cho gia chủ nhé ngoài ngoài đó ra nó còn tác dụng đó là xua đuổi được buồn gái buồn yêu đấy rồi thì thằng hang động thận tím này nó được đứng được đứng giữa ở hai cái trụ vững này đứng dựa ở hai cái trụ vững này thì cực kỳ tiền tài của nó là nó giữ tiền giữ của cực kỳ tốt tại vì sao nó, nó đã vững rồi mà được hai trụ này nữa nó chấn chặt nó dựa vào đó lại càng vững nữa thì cái tiền tài của gia chủ nó giữ được càng tốt tiền vào khó mà ra lắm đấy rất là tốt thì đó thì chúng ta nên mua vật phẩm này chúng ta đặt như vậy nhá đấy rồi tiếp theo thì chia sẻ các bạn luôn thì cái cái tuổi à, tân hợi 1971 nữ mạng này thì bạn à, cái phần bằng mận chia sẻ bạn luôn cái phần bằng mận cái phần bằng mận của mình như thế này nè đó phật bằng mận như thế này nè thì bạn à, nên mua cho mình phật bằng mận đó là phật a di đà phật a di đà phật a di đà thì bạn ra cửa hàng đá phong thủy mua những vật phẩm này trên những cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc thì dễ, sẽ tốt hơn nhé thì bạn mua cho mình cái phật bằng mận này Đấy, mua phật phật lòng mệnh cho con đeo thì bạn hợp với màu vàng nâu đất thì đây là màu vàng màu nâu đất bạn rất là hợp đó thì bạn mua cho mình một phật lòng mệnh để chúng ta đeo này nó phù hộ nội trí chúng ta gặp nhiều may mắn tay qua nạn khói rồi là hạn chế được những sự rủi ro khi chúng khi ờ, khi mà các bạn bè xấu nối kéo chúng ta làm ăn những việc phi pháp mình nói chung phật bằng mệnh là giúp chúng ta là tránh được những cái sự rủi ro rất là tốt nhé đấy nó rất là tốt rồi tiếp theo chia sẻ cho bạn luôn về cái ờ, vòng phong thủy thì vòng phong thủy này bạn cũng hợp màu này vàng nâu đất bạn mua cho mình màu này luôn thì màu vàng nâu đất này thì bạn lưu ý một điều rằng khi bạn đi mua thì bạn lưu ý là nhớ đếm tổng số hạt đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu và chia 4 chia 4 và dư một hoặc hai chúng ta sử dụng nhé theo về vòng luân hồi tuần hoàn thì số 1 là cung sinh hai lão ba bận bốn tử đấy thì chúng ta lên đếm tổng số hạt chia 4 mà dư một hoặc hai đó là cung sinh cũng não rất là tốt chúng ta khi chúng ta sử dụng nhé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 nó giúp chúng ta gặp nhiều may mắn gặp rất là nhiều bạn bè tốt gặp rất là những công việc tốt xin được những công việc tốt rồi là thuận lợi cho chúng ta khi chúng ta đi ký kết hợp đồng nó gia tăng thêm sự may mắn cho chúng ta khi chúng ta đi ký kết hợp đồng đấy rồi là đi giao thương hay rồi hay đi du lịch thì nó đem lại nhiều may mắn chúng ta đấy rồi nó giúp chúng ta gặp nhiều may mắn rồi hạn chế được những sự rủi ro khi chúng ta lưu thông thông trên đường về xe cộ nhé Đấy, tóm lại là vòng phong thủy chúng ta đem bên tay trái thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ giúp cho gia chủ gặp được nhiều may mắn hơn hạn chế sự rủi ro đấy là về pháp mặt phong thủy rồi thì bạn cũng nên mua màu vàng nhé màu vàng lâu đất rất hợp với bạn nhé đấy rồi chia sẻ luôn để các bạn lưu ý một điều rằng là chúng ta không nên mua hai vòng phong thủy mà chúng ta đeo hai tay về mặt phong thủy là giống với cổng số 8 cực kỳ xấu nên chúng ta không nên mua vòng phong thủy mua hai vòng mà đeo hai tay chúng ta chỉ nên đeo một tay ví dụ chúng các bạn mua hai ba vòng đi nữa hay chục vòng đi nữa các bạn cũng chỉ nên đeo một tay nên đem vào đây. lưu ý một điều rằng đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng dư một hoặc hai chúng ta sử dụng nhé đấy hoặc là chúng hoặc là các bạn có thể đếm tổng số hạt nó là số hạt lá thì chúng ta sử dụng cũng vẫn là tốt nó chia sẻ các bạn luôn vẫn vẫn có ngoại lệ như thế này vòng phong thủy mà có ờ, chia hết cho bốn là cung tử nhiều người bảo là vẫn sử dụng được đúng sử dụng được như thế sau chúng ta sử dụng vào mục đích đó là mang theo để đi lên chùa lên chè để cầu kinh cầu Phật cầu bình an hãy đi chùa hãy để gọi đi cúng dường hay, hay là chúng ta đi mang theo rồi chúng chúng ta ngồi niệm kinh niệm Phật hay ngồi thuyền thì nó giúp cho những người tu hành đã đạt được đến đỉnh giới cao nhất của của, của việc tu hành giúp cho trạng thái của người tu hành là vô biên vô nghĩ vô lo có nghĩa là quên hết buồn phiền Đấy, khi chúng ta cầm những vòng phong thủy này mà cho dù hạt chẵn hay hạt né đi nó vẫn có tác dụng là giúp cho những người tu luyện đã đạt đến đến đỉnh giới cao nhất của của việc tu luyện bảo làm sao là các thầy chùa thầy sư người ta hay đeo vòng cổ bằng chuỗi phong thủy như thế này hoặc là cái vòng trên tay cầm chuỗi phong thủy người ta đếm như thế này đấy là để gì để người ta quên hết những buồn phiền lo âu quên hết những cái cái cái, cái, cái, cái suy nghĩ trong đầu để người ta đạt đến đỉnh giới khi chúng ta tu luyện đấy hay là ai mà ngồi thuyền thì nó sẽ sẽ thuộc dạng là nhập thuyền nhanh hơn ngồi thuyền thì nhập thuyền nhanh hơn để đạt đến đỉnh giới cao nhất của việc tu nguyện nhé chứ không phải là những số hạt chẵn mà chúng ta không sử dụng được nhiều khi trong những cái dạ. bên bên Phật giáo người ta vẫn sử dụng một số hạt chẵn nhé thường thường các nhà sư ta cũng đeo hay đeo là 108 hạt để đeo trên cổ này hay 116 hạt này ta vẫn đeo trên cổ đó đó vẫn là con số nó chẵn vẫn sử dụng được nhé chứ không phải sử dụng được nhưng tùy theo mục đích người ta sử dụng mà thôi nhé đấy thì bạn lưu ý một điều rằng là như vậy thì thôi thì cần của mình hôm nay đến đây xin chấm dứt tại đây nhé thì đây là tuổi Tân Hợi 1971 thì hôm nay nữ mạng mình đã chia sẻ xong về hướng nhà xây phong thủy con nhà hướng ờ, đông tứ trạch đấy hướng đông thuộc đông tứ trạch nhé, đó thì đó là hướng chắn đông chắn đông chắn bắc chắn nam và đông đông nam đúng rồi chánh bắc đúng là đông nam nhé, đó là bốn hướng tốt để chúng ta xây nhà nhé. ở đây là những vật phẩm phong thủy mình chân chặt ngôi nhà nhá phần đồng đồng phong thủy mình đã chia sẻ xong đó, thì thì các bạn thấy cái kênh của mình hôm nay chia sẻ hai ý nghĩa thì bạn cho mình một like và subscribe đăng ký kênh chia sẻ cho mọi người cùng xem để mọi người cũng biết để để mọi người tự mình xem cho mình và biết trước vận mật biết trước cái cái cái, cái, cái, cái, cái ví dụ ai chơi xây nhà người ta biết được về phong thủy người ta sẽ xây nhà theo đúng phong thủy thì sẽ hợp với với mệnh đấy về cái về cái quẻ mệnh thì nó phải hợp với môn mệnh của người chủ thì nó sẽ sẽ vượng tài cho gia chủ rất là tốt đấy rất là tốt nhá đấy Ờ, thì thôi cũng cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã đăng ký ủng hộ kênh rất là nhiều Đấy, thì mong sao các bạn đăng ký ủng hộ kênh cho mình để kênh được phát triển thì mình sẽ làm được nhiều video chia sẻ nhiều video khác hay hơn ý nghĩa hơn từ từ mình cũng chia sẻ hết cho các bạn để các bạn biết về tử vi mình sẽ chia sẻ về phong thủy xong rồi mình sẽ chia sẻ về tử vi tướng số sau nhé Đấy, thì cũng xin chào tạm biệt các bạn nhé hôm nay mình cũng đang có ờ, chung bị cảm nên là cũng ờ, chia sẻ cũng cũng không được lưu loát cho lắm thì các bạn thông cảm nhé Đấy, thì xin chào tạm biệt các bạn nhé